Anan nhấn mạnh, khoa học đã chứng minh được rằng động vật càng bị giết mổ nhiều thì sẽ sinh ra một thứ gọi là sóng đau và điều đó sẽ ảnh hưởng đến địa chấn trong khu vực. Vậy nên, càng có nhiều người giết động vật thì càng có nhiều động đất. Ví dụ ở Nepal có một lễ hội tôn giáo mà hàng vạn động vật đã bị giết để tế thần. Có thể nói đây là lễ hội đẫm máu nhất trên thế giới. Hàng nghìn con vật bị chém lìa đầu để hiến tế. Mỗi khi lễ hội này được tổ chức thì sẽ có một số thảm họa xảy ra với Nepal. Đó là một điều mà chúng ta đều có thể tra cứu thấy. Thần đồng cho biết vào năm 2014, họ cũng đã làm buổi lễ này. Theo đó, rất nhiều động vật đã bị tàn sát. Nỗi đau mà chúng ta phải chịu sẽ dán lên thân những người hành ác. Chỉ khoảng 6 đến 7 tháng sau, nơi đây đã xảy ra trận động đất cướp đi sinh mạng của hơn 2.000 người, vô số tài sản bị phá hủy. Sau đó, các nhà khoa học vào cuộc và đã phân tích điều này. Cuối cùng, đưa ra lý thuyết rằng hành động bạo lực và tàn sát động vật đã gây ra tác động này. Anan cho rằng giữa chúng có một mối liên kết rất mạnh. Anan khuyên chúng ta nên tra cứu thông tin này và nói, Ngoài ra, tôi còn chắc chắn rằng có một mối liên hệ chặt chẽ giữa việc giết mổ động vật và sự đau khổ của con người. Tôi không có ý nói đây là nguyên do duy nhất. Tất nhiên, nó còn một số lý do khác, nhưng hoạt động giết mổ này đóng vai trò không nhỏ. Cậu nói thêm rằng, các quốc gia được gọi là đã phát triển cũng sẽ sớm phải đối mặt với cơn thịnh nộ của mẹ thiên nhiên. Cuốn sách nổi tiếng muôn kiếp nhân sinh đã đưa ra một luận điểm chấn động rằng dịch bệnh cũng do chính con người gây ra. Tại sao khi con người tàn sát giết hại loài vật thì những con thú này phản ứng như thế nào? Hiển nhiên, chúng không thể chống trả lại bằng cơ thể của loài thú, nhưng chúng có thể trở thành hàng triệu con vi trùng và virus gây ra dịch bệnh. Khi đó, con người không thể phản ứng gì được. Hiển nhiên, nếu con người ăn thịt loài vật, thì sau đó loài vật sẽ ăn thịt lại con người. Khi con người tìm sự khoái lạc qua việc giết hại thú rừng và ăn thịt chúng, thì những con vi trùng, virus cũng sẽ tàn phá thân thể con người. Và cái vòng thù oán này sẽ tiếp tục, không bao giờ chấm dứt. Nếu hiểu được luật chu kỳ và nhân quả thì sẽ thấy mọi sự thay đổi, chuyển hóa không ngừng. Về điều này, Anna giải thích rằng, Hòa bình không chỉ là sự hài hòa giữa con người với nhau mà còn liên quan đến việc đối xử với các loài động vật. Đồng thời, con người cũng nên tránh tra tấn động vật, nếu không mẹ thiên nhiên sẽ giáng tội xuống nhân loại và chúng ta sẽ thấy điều đó. Cậu khuyên mọi người nên dừng lại những điều tiêu cực bằng cách tránh gây hại cho mẹ thiên nhiên, tránh giết động vật, đồng thời chúng ta cũng phải giáo dục cho các thế hệ trẻ để chúng tránh sát sinh. Anna nói, sự việc này hữu ích đối với trái đất, nếu không thì chúng ta trong quá trình phá hủy thiên nhiên thì cũng sẽ tự tiêu diệt chính mình. Mọi người đều có sức mạnh, số phận chỉ đóng 50% của những gì sẽ xảy ra với chúng ta trong tương lai, 50% còn lại chính là nghiệp. Nghiệp lực có tác động rất lớn đối với tương lai của mỗi người. Cụ thể, Enen nói, những việc mà chúng ta đã làm sẽ phản ánh ngược lại, nó ảnh hưởng đến từng giây, từng phút, từng giờ trong cuộc đời của mỗi con người ở tương lai. Đó là kết quả của những việc mà chúng ta đã làm ở quá khứ và hiện tại. Nếu một cộng đồng bắt đầu cùng nhau thay đổi, tôi chắc chắn bạn sẽ thấy cải tiến tích cực bạn sẽ bắt đầu thể nghiệm được nó trong tâm trí của bản thân mình, cảm thấy nhẹ nhàng hơn, cảm thấy tâm tình hài hòa hơn. Cuối video, Anan một lần nữa nhắn nhủ với mọi người hãy quay lại các giá trị truyền thống tốt đẹp, sống tử tế, nhân hậu, đối xử tốt với tất cả mọi người, với động vật và thiên nhiên. Cậu nhấn mạnh đây là điều hết sức quan trọng cho sự sống còn của nhân loại. Vâng thưa quý vị và thông tin vừa rồi cũng xin kết thúc